hôm nay mới ra đường nên là quay cho mọi người xem tại vì ai cũng hỏi là tình hình à, dịch bệnh ở Canada như nào ừ, cái bàn ngồi ngồi ngồi ngồi đọc báo ừ. đó hôm nay thì à, đúng là à, vừa tròn một tuần kể từ ngày Canada đóng cửa biên giới hiện tại ở Quebec thì coi như là phong tỏa một nửa nửa gì <laughs> gọi là phong tỏa một nửa tại vì bình thường nếu mà tỏa ấy là nó hạn chế nó không có cho đi ra ngoài đây bây giờ mọi người đang đi ra ngoài đâu nó bây giờ nó, nó cấm tụ tập luôn rồi ừ nhưng mà chỉ là nó cấm tụ tập thôi chỉ là được quyền là người ở chung một địa chỉ thì được quyền đến gần nhau thôi <laughs> bây giờ là quê Quebec mới ra cái luật là cấm tất cả mọi người mà đứng gần nhau tức là nếu mà trong một gia đình thì không nói nhưng mà ngay cả đi dạo bên ngoài ấy à, hay là đi mua sắm hay đi đến bất kỳ đâu thì mọi người đều phải à, giữ khoảng cách là tối thiểu là 2 mét ừ. thì là đang nói chuyện là hiện tại là cho đến ngày hôm nay thì ở Quebec là 1.344 ca nhiễm Canada. À, Canada ở ờ, toàn Canada là 1.344 ca trong đó là chỉ có 18 ca hồi phục thôi mà chết là lên đến 19 à, người rồi là tỷ lệ tử vong là đang cao hơn tỷ lệ à, hồi phục <sighs> thì về cơ bản thì nếu mà nói không sợ thì không đúng ai cũng sợ nhưng mà để mà panic hay rối loạn thì à, cũng không thấy có tình trạng đấy lắm ngoài <laughs> việc là hết giấy vệ sinh thôi <laughs> à, um, à, gì à? đây thì mọi người có thể thấy là ở đường ấy bây giờ là gần như là nhà nào cũng thấy có xe để nhà thì thứ nhất hôm nay vừa là cuối tuần cái thứ hai là bây giờ tất cả các cái công ty cũng đóng cửa mọi người làm việc ở nhà à, chỉ có là những một vài cái xưởng đặc biệt thì thì chắc là vẫn có công nhân vẫn có người làm việc còn à, hầu hết là ở nhà các cái ngành dịch vụ ví dụ như là quán bar nhà hàng cửa hàng rồi là spa thì tất cả đều đóng hết bây giờ trong ngày hôm nay là mới ra thêm cái luật là yêu cầu mọi người phải giữ khoảng cách nữa đó thì còn ngặt nghèo hơn nữa và bây giờ cũng cấm tụ tập luôn rồi thì nói chung là những ai mà nhà mà có vườn có tược ờ, thì cũng còn đỡ đi ra đi vào thì đỡ hơn là bây giờ nếu mà ở dưới downtown hoặc là ở ở condo thì nó cũng hơi bất tiện một chút Nhà mình là hôm nay mới đi ra ngoài đi dạo Người dân thì bình thường vẫn ờ, dắt chó đi dạo như bình thường Nhưng mà đặc biệt là chính phủ vẫn khuyến khích là không có đeo khẩu trang <laughs> Thành ra đi dạo đi ra ngoài thôi chữ giữ khoảng cách vậy thôi chứ cũng không đeo khẩu trang Nhà mình cũng không đeo này <laughs> Hôm nay trời nắng đẹp Trời trong xanh đẹp quá ừ, nhưng mà cũng lạnh hiện tại bây giờ là à, âm 3 độ ra mình nhà mình ở dưới cái khu này cũng còn thấy thoáng đãng thành ra cũng không lo lắm chỉ có ngại nhất là vấn đề đi chợ bây giờ một vài cái siêu thị Iga hoặc là Provigo là họ cũng cho uh, họ chuyển đến cho nhà mình ở ờ, order online rồi họ delivery nhưng mà cái vấn đề là order được cũng khó lắm hiện tại là bây giờ nó ừ, ừ. nói chung cũng chưa được nghĩ ý ôi nhìn mấy con chim nó bay nhìn bình yên dễ sợ nhỉ dạ, mấy con chim nó bay nhìn trông bình yên nhỉ đẹp chưa ừ hy vọng là cái dịch bệnh này nó qua nhanh ở mỗi một nước thì nó sẽ có những cái nỗi lo riêng ví dụ như là ở Việt Nam thì người ta cũng uh, chính phủ làm việc từ sớm hoặc là hành động từ sớm thành ra là cũng uh, bây giờ cái số lượng người mắc như vậy là tương đối ít nhưng mà cái lo là chỉ sợ bị lọt ý trường hợp mà người nào mà mà mà, mà bị lọt không mà về dân cư mà sống ấy kiểu đi đi nước ngoài về hoặc là bị lây từ trước mà không biết ấy lo thì chỉ sợ là cái trường hợp đấy thôi còn bên này thì um, họ hành động nói chung là khá là muộn nhưng mà nhưng mà được cái là mọi thứ ở bên này ví dụ như đi làm thì có thể làm việc ở nhà chính phủ cũng sẽ hỗ trợ một phần cho những cái người mà bị mất mất việc hoặc là phải ở nhà trông con tại vì trường học các thứ cũng đóng cửa hết rồi thì nói chung cũng cảm giác yên tâm hơn xíu nhở bây giờ gần như các hoạt động mà tôi cũng đóng cửa hết thì nó cũng có ít rủi ro nó ít rủi ro hơn à đây là chị, cho trẻ con đi luôn đó không phải chó đâu <laughs> ờ thì hai mét chứ nó nó với lại nó muốn giật tít để nó câu view ấy đâu có lợi gì cho nó đâu trời nó câu view người ta vào đọc người ta tương tác ở trên cái trang của nó không nhiều đứa bây giờ trào lưu ở trên tiktok ấy là nó làm những cái ví dụ như nó có một cái clip nó hướng dẫn là ấn một loạt những cái mã số linh tinh linh tinh ở trên atm ấy xong tự nhiên uh, mấy trăm đô nó tự nhiên nó nó nó nó, nó, nó phun ra <laughs> xong là nó nó nó bảo với người ta là hãy làm như thử ừ, thử làm như thế ừ. đó thì nó bảo người ta làm như vậy nó sẽ được thì mục đích là để tăng cái tương tác thôi <laughs> hôm vừa rồi có bên này có một người mà bị um, bị dương tính với lại covid nhưng mà à, có một cái bà nhỏ mấy chục tuổi nhỉ bị dương tính với covid nhưng mà à, chính phủ là bệnh viện họ cho về nhà tự cách ly nhưng mà chắc là ở trong nhà chịu khó chịu quá trốn đi ra ngoài đi dạo cảnh sát họ đến họ túm luôn <laughs> cho vào trại cách ly uh, <laughs> nói chung là phần lớn các cái ca bệnh ở hiện tại bên này thì họ vẫn đang cho về nhà tự cách ly là chính những ai mà phải trường hợp nặng gọi là phải hỗ trợ chuyên sâu ấy, thì họ mới cho nằm viện về lương thực thực phẩm thì cũng không có khan hiếm gì cả mọi thứ cũng khá là đầy đủ siêu thị vẫn bán đồ vẫn còn có hàng sale hàng giảm giá <laughs> chứ không phải là vì cái dịch bệnh này mà tăng giá đùi gà là vẫn ờ, thấy IGA bán là 99 sen một pound đó bây giờ chỉ sợ nhất là sau khi cái dịch này nó kết thúc vậy thì cái lượng job nó bị ờ, mất đi khá là nhiều thì cái vấn đề là sau đấy đi tìm job nào cái mới là vấn đề chứ <laughs> hiện tại thì mọi thứ cũng ok Canada này tuy là cái số lượng ca nhiễm nó nhiều nhưng mà hy vọng là cái ý thức người dân nó cũng tốt hơn chứ mà để xảy ra như châu Âu hoặc mấy nước hiện tại bây giờ là cũng mệt hôm nay mình à, chỉ làm một cái clip ngắn để cho mọi người có thể có một chút thông tin về cái tình hình dịch bệnh ở bên Canada như thế nào cũng là để cho gia đình hoặc là bạn bè uh, bớt lo lắng um, thì um, hy vọng là tất cả chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này một cách bình an vô sự nhất uh, về cả mặt uh, um, sức khỏe tinh thần hay là tài chính còn mong cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ờ, tất cả mọi người Xin chào và hẹn gặp lại.